và căn nhà chúng ta thì à, có diện tích là ngang 3m4 à, à, và độ sâu là 10m nha quý vị Với góc hai mặt tiền và nằm trên một con hẻm xe hơi Hẻm rộng lên đến khoảng 4m nha quý vị Và nằm trong khu giải khu nhân lâu Khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị Và đây là cái khu vực ở bên góc hai mặt tiền căn nhà mình này Em sẽ quay và giới thiệu cho quý vị khách hàng chúng ta với căn nhà góc hai mặt tiền nha Đây với thiết kế theo phong cách ờ, tân cổ điển rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và sang trọng nha và căn nhà này thì ờ, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi với một căn nhà góc hai mặt tiền rất là thoáng và mát nha quý vị nằm trên ờ, vị trí ngay sát bên với lại khu vực ủy ban cũng như là gần với lại chợ công viên làng hoa và chợ nông tây nha quý vị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 và khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian khu vực à, đậu xe máy này và phòng khách của căn nhà mình nha quý vị. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trung, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà nhé. Với một căn nhà ngang 3m4 và độ sâu là lên đến 10m và xây dựng một trệt và hai lầu với 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, có một phòng thờ và phòng giặt sân phơi bên trên nha quý vị. Thì căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi và con thương lượng nha Một căn nhà với góc hai mặt tiền nha quý vị Rất là thoáng và mới nha Căn nhà này thì à, sẽ được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho quý vị mình rồi Gia đình khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách bali về ở thôi Và đường sau ở ngay bên hông đây chúng ta sẽ có một cái um, à, cửa này Để à, cửa hậu đường sau để mở ra và lấy gió lấy ánh sáng Khi à, mỗi lần à, gia đình chúng ta ăn uống như quý vị Và đường sau thì sẽ được gia chủ tặng gia đình mình với một cái tủ lạnh Đại và thiết kế ờ, tặng full nội thất nha Khu vực bếp thì ờ, sẽ được gia chủ ờ, đóng những các cái chất liệu gỗ là gỗ an cương Và có kết hợp đèn chiếu sáng Khu vực này thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh sử dụng chung cho bên dưới tầng trệt Và một mẫu nhà với diện tích là ngang 3m4 và độ sâu 10m Xây dựng hết đất nha quý vị Và xây dựng một trệt và hai lầu Rất là đẹp, full nội thất nha quý vị Di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình nhá Và khu vực à, cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương Tay vịn bằng của ờ, sắt và lan can cũng được làm bằng sắt luôn nha quý vị Trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng vệ sinh ở giữa sử dụng chung cho hai phòng, phòng đường trước và phòng đường sau Đấy, với đường trước đây thì sẽ có giường này, có tủ này, bàn trang điểm, kệ để tivi Đấy, và có tặng thêm điều hòa luôn nha quý vị Đấy, với không gian thiết kế rất là đẹp nha Và ngang là 3m3 và độ sâu là lên đến um, uh, 10m uh, nha quý vị Khá là đẹp và thiết kế tuyệt vời Với không gian ờ, cực kỳ là đẹp và sang trọng Thì ờ, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi Thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm được đến căn nhà này Thì nhấc máy về liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị Di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và phòng thờ, phòng giặt và sân phơi đường trước nha quý vị. Ba phòng ngủ và với à, con hẻm rộng lên đến khoảng 4 mét, một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn nha. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này ở bên ngoài và có giếng trời. Lấy gió và lại ánh sáng ở bên ngoài luôn nha quý vị. Và căn nhà góc hai mặt tiền thì chủ nhà thiết kế với cửa để mở ra và lấy gió lại ánh sáng nha. Đây khu vực đường trước thì ờ, chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt và khu vực ờ, phòng thờ Sân phơi đường trước ở dưới ờ, tầng 1 nha quý vị Một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và sang trọng nha Với giá bán thì chỉ có 4 tỷ 9 thôi Và còn thương lượng nha quý vị Khu vực đằng sau đây thì chúng ta sẽ có giường, có tủ và kệ để tivi, bàn trang điểm này Và tặng những các cái nội thất ở bên trong nha quý vị Khá là đẹp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 liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở bên trên màn hình để đi xem nha quý vị. Và trong video của em đến đây xin à, kết thúc và xin chào. Xin hẹn gặp lại quý vị chúng ta trong video sau. Xin chào và xin cảm ơn.